Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 2 tháng 9 năm 2021, tức ngày 26 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Sửu, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Sửu hôm nay là Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Con giáp xung tháng Bính Thân là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Kiếp tài nhắc nhở con giáp tuổi Tý nên kiểm soát lại tình hình, đừng cố gắng giữ tốc độ nhanh chóng mặt như hiện nay, bạn sẽ cần phải chậm lại và để cho bản thân mình được thư giãn đôi chút và nạp năng lượng thêm nữa. Chớ nên để những cơn bốc đồng tức thời thôi thúc bạn nhé. Thủy khí vượng cho thấy sức khỏe của bạn đang không được tốt, thường xuyên bị khó thở, có thể bị cảm cúm. Bạn nên uống nhiều đồ vitamin C để cải thiện sức khỏe hiện tại, ngoài ra đừng quên ăn thật nhiều rau xanh nữa nhé. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 26 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm chích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi sửu Lục hợp là cơ hội để bạn nắm lấy cơ hội để bày tỏ những cảm xúc thực của mình là điều nên làm ngày hôm nay, kể cả khi bạn nghĩ rằng mọi người xung quanh không bận lòng với những điều mà bạn đang chăn trở. Khi bạn lên tiếng và có được sự quan tâm của mọi người, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ không căng thẳng như mình nghĩ. Chính quan mang lại một ngày bình yên cho con giáp tuổi Sửu trong ngày cuối tuần khi mọi việc suôn sẻ. Nếu có lựa chọn nào đó, bạn nên tập trung vào chất lượng, chứ vì ở hình thức hay những lời khen nào mà cố tham lam về số lượng bạn nhé. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tiêu cực tới chuyện tình cảm của bản mệnh, người độc thân không tìm ra hướng đi mới, những cặp đôi dường như thời gian qua bạn có phần lạnh nhạt khiến người ấy bắt đầu suy nghĩ nhiều rồi đấy. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần. Thực thần mang tới cơ hội gặp gỡ thú vị cho con giáp tuổi dần. Không gian tự nhiên khoáng đạt sẽ đem lại cho bạn sự thư thái cần thiết. Vì thế hãy nên ra ngoài và tận hưởng không khí thư giãn một chút nhé. Nhờ thế tinh thần của bạn cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, đầu óc bạn cũng sẽ được kích hoạt để vận hành hiệu quả hơn đấy. Ngũ hành tương sinh mang đến cho những chú cảm giác vô cùng dễ chịu từ các mối quan hệ xung quanh và đặc biệt là tình yêu. Nếu trái tim bạn đang hướng về ai đó thì đây là khoảng thời gian lý tưởng để bạn tiếp cận họ. Ngày tốt theo nhị thập bát tú kiêng cứ, khởi công tạo tác trăm việc đều không may, nhất là xây cất nhà cửa, cưới gà, khai trương, chủ cửa, tháo nước, đào kênh rạch, Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Hình hại vô lễ sẽ ảnh hưởng không tốt tới mối quan hệ của con giáp tuổi mão với người lớn tuổi trong gia đình. Lời khuyên dành cho bạn hôm nay đó là nên kiệm lời, tránh tỏ ra hơn thua, nếu có thiệt một chút lại là có lợi hơn cho bản mệnh đấy. Thương quan dự báo, đây là ngày mà những bí mật ai đó vốn che giấu với người tuổi mão sẽ được bộc lộ ra, khiến cho bạn không khỏi bất ngờ bạn phải đối mặt với thực tế. Tuy nhiên khía cạnh tích cực là bạn sẽ không cần phải dò đoán hay thắc mắc thêm nữa, phải không nào? Hôm nay là ngày ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có cơ hội cải thiện tình cảm hiện tại. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, bạn có thể cùng người yêu, gia đình mình trải nghiệm một chuyến đi ngắn ngày để gia tăng kết nối với người thương. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. 5. Tử vi tuổi Thìn, Tam hợp xuất hiện ngày hôm nay cho thấy dù bận bịu đến đâu tuổi thìn cũng đừng quên dành thời gian cho nửa kia nữa nhé. Ngày thứ năm, bạn có thể lên kế hoạch hẹn hò với đối phương một phen xem sao. Thiên quan nhắc nhở đã đến lúc cần đưa mọi thứ về với khuôn khổ của nó ngày hôm nay nhé con giáp tuổi thìn. Việc đầu tiên, bạn nên quan sát và lắng nghe từng chi tiết, sau đó mới hành động. Sự vội vàng, hấp tấp không đem lại kết quả mà bạn mong muốn đâu. Thổ thủy xung khắc ảnh hưởng tới tình hình tài chính của bản mệnh, có những người vừa nhận lương đã phải trả nợ gần hết. Hãy thay đổi lối sống, ưu tiên việc tiết kiệm và hạn chế chi tiêu lãng phí như thời gian qua bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Thiên tài mang lại cơ hội cải thiện tình hình tài chính trong thời gian khó khăn như hiện tại, thì con giáp tuổi tỵ đừng có làm ngơ đây nhé. Hãy tỉnh táo trong việc nhận định, đánh giá, bạn sẽ không phải hối hận về lựa chọn của mình đâu. Ngũ hành xung khắc nếu cảm thấy thực sự mệt mỏi vì quá nhiều các hoạt động mà bạn phải nắm vai trò chịu trách nhiệm, đây là lúc nên lên tiếng để ai đó hỗ trợ bạn. Đừng tự mình giải quyết mọi công việc và rồi kiệt sức nhé. Bạn bè chính là chỗ dựa tuyệt vời trong lúc này. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông bắc phía ngoài nhà kho và phòng giã gạo. Do đó,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 Thay vì bận bù đầu với công việc thì tại sao không cho phép mình được nghỉ ngơi, thư giãn một chút để lấy lại năng lượng nhỉ, nhờ thế mỗi phút giây đi qua sẽ thực sự ý nghĩa. Nhờ chính tài mà con giáp tuổi ngọ dùng dình tiền bạc trong ngày hôm nay. Đừng dùng tiền bạc để xoa dịu những sự uể oải, chán nản của mình. Bạn có thể thay thế bằng việc đi dạo một chút cho tinh thần được thư giãn, thay vì phung phí tiền bạc một cách thiếu tính toán. Hỏa thủy xung khắc khiến sức khỏe của những ai có bệnh sẵn có phần giảm sút, có thể là bạn quá chủ quan, không quan tâm đúng mực vấn đề của mình. Đừng bỏ qua những dấu hiệu cơ thể đang cố gắng báo hiệu cho bạn để sớm cải thiện sức khỏe hiện tại. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi. Tí mùi tương hại, nhắc nhở con giáp tuổi mùi để những vấn đề rắc rối nơi công sở không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của bạn, thì bạn cần có sự phân định rạch ròi, rõ rệt ngày hôm nay. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối tuần, bản mệnh đừng mang việc về nhà nữa nhé, hãy chỉ dành thời gian ở bên người thân mà thôi. Thổ thủy xung khắc chỉ muốn tập trung cho công việc nên không để tâm tới chuyện tình cảm cá nhân cho lắm. May mà mối quan hệ hiện tại của những vẫn rất ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để bạn chú tâm làm việc. Theo tử vi hàng ngày, chính quan mang lại cơ hội để con giáp tuổi mùi sắp xếp lại cuộc sống của mình, sau những ngày bận rộn khi mà công việc của bạn đã được dàn xếp ổn thỏa. Bạn chịu áp lực hơn trong những ngày trong tuần nhưng bù lại ngày thứ năm lại thành thơi hơn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Dưới sự tác động của tam hợp, người tuổi thân vui mừng đón nhận những may mắn không ngừng trong chuyện tình cảm. Người độc thân sớm tìm thấy người mình tâm đầu ý hợp, dù thời gian quen nhau chưa lâu nhưng cả hai có cảm giác vô cùng thân thuộc và hiểu nhau. Thiên ấn hỗ trợ cho những ai làm việc tự do hoặc làm những công việc liên quan đến mạng xã hội, bán hàng online thuận lợi hơn trước rất nhiều. Bạn hãy tập trung để cải thiện tình hình tài chính khi điều kiện đang thuận lợi như hiện tại. Ngũ hành tương sinh mang tới một số điều kiện thuận lợi cho người độc thân có buổi hẹn hò lãng mạn. Những cặp đôi hứa hẹn sẽ có buổi tối lãng mạn bên nhau, tận hưởng thời gian rảnh rỗi hiếm có trong tuần. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu Tí dậu tương phá dự báo có những sự cố, nếu ai đó nói điều gì đó khiến cho người tuổi dậu cảm thấy khó chịu vì không thể lọt tai, hãy gạt họ sang một bên và dành thời gian cho công việc hoặc gia đình của bạn. Đừng để họ gây ảnh hưởng đến bạn và cuộc sống vui vẻ bạn đang cố để có được trong ngày hôm nay. Người tuổi dậu nào đang có những mong muốn thay đổi trong sự nghiệp, thì nhân có sự hỗ trợ của chính ấn nên bạn có nhiều thời gian hơn để tập trung, bạn có cơ hội học hỏi nhiều hơn để gia tăng lượng kiến thức cần thiết trong công việc. Kim Thủy Tương Sinh mang tới những tin tốt lành cho chuyện tình cảm của bản mệnh. Người độc thân hứa hẹn vô tình gặp được người tâm đầu ý hợp và những cặp đôi càng ngày càng gia tăng sự gắn kết, đặc biệt là cặp vợ chồng. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Tị, Sửu, Thìn. 11. Tử vi tuổi Tuất, có thể thiên quan sẽ đẩy con giáp tuổi tuất vào rắc rối. Hẳn nhiên nhìn nhận mọi việc ở góc độ khác hoàn toàn không dễ dàng một chút nào, nhưng đừng để khó khăn đó ngăn cản bạn. Điều bạn cần lúc này là cho mình cơ hội được thay đổi bản thân, thay vì khăng khăng bảo vệ một quan điểm cố hữu. Thổ thủy xung khắc nếu ai đó phản ứng một cách dữ dội với một tình huống diễn ra ngày hôm nay thì bạn cũng đừng để họ được lấn lướt hay cố gắng biện minh cho họ.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 Tam hội mang tới mối quan hệ bạn bè, người thân như ý cho người tuổi hợi, họ mang lại cho bạn cảm giác yên ổn. Nhiều người còn đưa ra những lời khuyên đáng giá để bạn định hướng cho tương lai. Tỷ kiến nhắc nhở con giáp tuổi hợi đã đến lúc cần đưa mọi thứ về với khuôn khổ của nó ngày hôm nay. Việc đầu tiên, bạn nên quan sát và lắng nghe từng chi tiết, sau đó mới hành động. Sự vội vàng, hấp tấp không đem lại kết quả mà bạn mong muốn đâu.